bếp ga với ờ, rất là nhiều cái mẫu mã đây và giá cả phù hợp cho các bạn có thể ờ, tham khảo và lựa chọn thì ờ, đầu tiên ở bếp số 1 sẽ có giá là 1,6 triệu nè bếp hiệu Paloma mua đem bếp là IC330SB đây bếp số 1 giá 1,6 triệu bếp số 2 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là ICN36B bếp này sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên bên cửa hàng chúng tôi đây đây là công tắc giúp các bạn có thể chế biến những món rang chiên xào thoải mái đi mà không lo bị tắt lửa đây số 2 với 2,6 triệu bếp số 3 giá 2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM563DG đây bếp này cũng được lắp đặt cái công tắc rang chiên cho các bạn có thể uh, rang chiên thoải mái đây bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 5 giá 2 triệu hiệu bếp là Rinnai Model bếp là KGM563BE Bếp này cũng được lắp đặt công tắc rang chiên nè Bếp số 6 giá 1,6 triệu Thì bếp là Rinnai <clears throat> Model là KGE31NSBL Bếp số 7 giá 2 triệu <clears throat> thì bếp là Paloma Model bếp là IC33BE9 Đây, bếp này cũng sẽ được lắp đặt công tắc uh, rang chiên cho các bạn Tiếp theo là bếp số 8 <clears throat> Giá 4,7 triệu đây là một cái dòng bếp full chức năng của Paloma model bếp là IC 360WA nè bếp này là full chức năng đây mặt trắng men chống xước và chống chày ở đây có tính năng uh, nấu uh, nước sôi nè nấu cơm nấu cháo bên đây là tính năng rang xào và chọn nhiệt độ chiên ở đây sẽ có tính năng hẹn giờ của cả ba bếp ở trên đây là bếp này có giá 9 triệu ờ, bếp số 9 có giá 2,3 triệu thì bếp là Rinnai model là KJM61CSGRT bếp này cũng có tích hợp hai cái chức năng tính năng là 3 dây rang xào và hẹn giờ bếp nướng đây bếp số 10 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma modem là ICN86KB đây bếp số 10 giá 2,8 triệu bếp số 12 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Rinnai nè modem là KGM64BE đây bếp số 12 giá 2,4 triệu bếp số 13 giá 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC800B bếp số 14 giá 3 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC N86KB tiếp theo là bếp số 15 ờ, bếp này có giá 8 triệu đây một cái dòng bếp kính của Rinnai đây là bếp mặt kính cường lực bếp này là nó sẽ full inox và full chức năng Model là RTS61AWG10RN bếp này bếp full chức năng nè à đây là hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo bên đây là nút 3 giây rang xào nè nấu nước sôi và hâm đỏ nguội chọn gì độ chiên và nướng tự động nướng theo loại thực phẩm thì đối với dòng bếp này á các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên bếp thì bếp nó mới cho cháy lửa được tiếp theo ờ, bếp số 17 giá 4 triệu uh, Tokyo ga thì Tokyo ga chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là nhà cung cấp bếp ga đâu nó sẽ là những cái dòng bếp của Rinnai, Paloma hoặc là Haman để mà về tặng và bán cho khách hàng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 rang xào nóng với sôi và hâm thức ăn nguội nè chọn gì đổ chiên bên đây là hẹn giờ bếp bên phải nè nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ bếp nướng tiếp theo bếp số 19 giá 4,8 triệu hệ bếp là Rinnai model là S660 VGAS full inox và mặt kính cường lực và cũng full chức năng đây full chức năng đây bếp số 19 giá 4,8 triệu bếp số 20 <clears throat> giá 8 triệu đây là một dòng bếp của Rinnai bếp đây mặt kính cường lực nè đây tính kính nguồn lực đây chịu nhiệt rất là tốt bếp uh, full inox và cũng full chức năng nấu hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo bên đây là đen xào nè nấu nước sôi và hâm đồ ăn nguội chọn nhiệt độ chiên và tính năng uh, nướng tự động đây đây một dòng bếp 8 triệu nè bếp này cũng là dòng bếp phải đặt nồi lên thì lửa mới cháy được tiếp theo là bếp số 21 đây là một cái dòng uh, bếp từ hiệu Toshiba giá 3,5 triệu những các bạn mà có nhu cầu muốn nấu ăn nhanh á, thì các bạn có thể lựa chọn sử dụng những cái dòng bếp từ này nó sẽ nấu ăn rất là nhanh đây bếp số 21 à, giá 3,5 triệu hiệu Toshiba tiếp theo là bếp số 22 à, đây một cái dòng bếp ga âm của Haman giá 8 triệu nè đây là cái hàng trưng bày hàng còn mới chưa qua sử dụng luôn đây bếp ga âm ở đây nó sẽ có ờ, ba uh, bếp nấu nè đây 1, 2, 3 3 bếp nấu một cái dòng bếp không hàng trưng bày nè còn mới chưa qua sử dụng giá 8 triệu số 22 thì ờ, hầu hết những cái dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật á nó đều sẽ thiết kế có bếp nướng đây có lò nướng đây giúp các bạn có thể ờ, dễ dàng sử dụng cũng là chúng ta cũng có thể dễ dàng vệ sinh thì ờ, khi mà các bạn mua bếp ở bên cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm một cái gói quà tặng đó là bao gồm một cái bộ pin sạc giúp cho các bạn có thể sử dụng nó dễ dàng và tiện lợi hơn thì tiếp theo á, tôi sẽ đến lại con bếp chính của cái video lần này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 đây là ngoại thất bên ngoài của bếp thì ờ, ở phía dưới bếp á, sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để mình phòng chống trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta bếp được thiết kế ở đây á, sẽ có lò nướng này rất là tiện lợi cho các bạn sẽ sử dụng cũng là chúng ta vệ sinh các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức mà phải đốt lửa than thì uh, tính năng đầu tiên ở đây tôi sẽ thử cho các bạn xem á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 tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây là tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để mình ờ, thay thế cho hai đáy nồi đây thì đây là tính năng ở nhà khi mà các bạn nấu nước sôi á, mà chẳng hạn các bạn có lỡ bận việc gì đấy mà bạn quên đi á, thì khi mà cái lượng nước trong nồi mà nó cạn rồi và nó đạt đến độ yêu cầu của bếp á, thì bếp cũng sẽ tự động khóa ga lại thì nhà sản xuất á, họ thiết lập ở đây á, ở về cảm biến này thì ở điều kiện bình thường nó sẽ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì ờ, cái nhiệt độ yêu cầu phía bên dưới đáy nồi chúng ta nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra lại thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn các bạn nên lựa chọn sử dụng những cái lò nồi mà nó có đáy dày khuyến cáo các bạn là không có nên ờ, sử dụng những cái nồi đáy mỏng vì nồi đáy mỏng đó, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió mà thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái ờ, đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động một cái mức từ 200 cho đến hai trăm rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra được thì nhà sản xuất á, họ thiết lập ở về cảm biến này ở giữa thì nó chỉ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ga nên khi mà các bạn chế biến những món rang chiên á, thì chúng ta phải cần cái nhiệt độ cao thì nó sẽ vượt qua cái nhiệt độ cho phép của nhà sản xuất đây thì bếp nó sẽ khóa ra lại thì nó sẽ rất là bất tiện thì ờ, nhà, sản xuất đó, họ sẽ có thiết kế một số bếp đó, sẽ có một cái ờ, chế độ ờ, để các bạn rang chiên thì cái chế độ đó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 công tác đăng ký của cửa hàng chúng tôi đây hiện hiện tại thì là lúc này á, trên thị trường á, chỉ có bên cửa hàng chúng tôi đang phân phối những cái dòng ờ, sản phẩm với công tắc rang chiên này thôi thì để sử dụng á, các bạn gặt ở bên trái này là chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên lên các bạn sẽ có thể rang chiên thoải mái luôn mà không bị tắt lửa còn gặt ở bên phải này là chúng ta sẽ tắt cái uh, chế độ rang chiên thì các bạn muốn với cửa hàng chúng tôi á, nếu mà có nhu cầu á, muốn lắp đặt công tắc rang chiên này á, thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà chúng ta lắp đặt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 thì bên cửa hàng chúng tôi bán hôi cho khách hàng với giá là mỗi cặp như thế này chỉ có 50 ngàn thôi thì ờ, những bạn nào có nhu cầu mà muốn sử dụng pin đôi như thế này thì cũng có thể liên hệ mua bên cửa hàng chúng tôi thì còn khắc phục vấn đề về pin của con clip này tôi vừa nói thì khi các bạn biết ở cửa hàng chúng tôi đây các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là một nguồn 3V đây là một nguồn 3V đây thì với cục nguồn 3V này các bạn chỉ việc đi mổ điện nè đây đi mổ điện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 thì thời gian hẹn giờ tối đa ở đây nó sẽ là 60 phút để cho các bạn có thể hẹn giờ nấu những món ăn mà các bạn có thể dự đoán trước cái thời gian chính của nó thì để sử dụng các bạn sẽ sử dụng đường 3V này các bạn sẽ ghi trực tiếp vào cắm hẹn giờ nè tiếp theo các bạn ghi bộ điện đây chọn thời gian ở đây đối với cái dòng biến ga Nhật này nó sẽ thích hợp rất là nhiều cái ưu điểm nó vượt trội hơn là biến ga Việt Nam của chúng ta rất là nhiều thì đầu tiên á, đây là cái dòng bếp nó được xuất xứ từ Nhật nó sử dụng sẽ rất là bền và cái điều thứ hai nó rất là tiết kiệm ga thì à, theo khảo sát thực tế á, nhiều khách hàng đã sử dụng á, thì họ cũng có chia sẻ lại á, thì à, nếu như mà một hình các bạn mà có bốn người một ngày mà các bạn nấu ăn hai buổi á, thì một bình ga nó sẽ có giá vào khoảng từ ba trăm hai cho đến ba trăm rưỡi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 thì nó sẽ bị xảy ra tình trạng là ga nó sẽ bị rò, rò rỉ nó rất là nguy hiểm thì uh, quay cảm biến này á, khi mà ngọn lửa mà tắt khoảng 5 đến 7 giây á, thì quay cảm biến phía sau này nó sẽ nhận được một tín hiệu thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất chính là để tiết kiệm cái lượng ga cho các bạn và thứ hai nó sẽ phòng chống trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra tình trạng cháy nổ nên nó cực kỳ là an toàn thì khi mà các bạn sử dụng mâm á, và vỉ để mà nướng á, các bạn nên uh,